bao xa có ai đi bắt lệ bao xa ai đi chiêm bái phải qua đền khấn nguyện giải tức lòng dâng nghi tiến văn ca đường dốc núi quanh co trùng điệp nước sông phơn uống lượng bao quanh đền thờ cao ngất non xanh So. sườn núi bạn làng xa xa nghe suối chảy chim ca ríu rít mấy tầng nguy nga nhuộm một màu che phủ sao đường dốc núi lối vào sơn cước cánh non bồng nước nhược bồng lai vào xa áo thắm thơm thượng cổ anh 我。 mưa hộ lắm ngôi đền thờ châu bè trên ngôi đền thờ châu mẹ trên hoàng có con nào? kim chuông lòng lánh luồn tay tuổi châu bé đang tới tuần là trăng độ phép sương cha nghe phật là tổ ban truyền bé xinh đẹp như hoa mới nở trước ngày đầu xuân tuổi cháu bé đang tới tuần trăng độ phép sơn trang phật à, tổ ban truyền a à, ý nghĩa